e la kong sak mai na pasien tonga lungdam ko nang nei nuam ing ina kepen worship khong kamakai kai hang pen la asading la kasak ding changa pen à sathei phalo em ayang ina ke kepen jingchang ka birthday hina to pa tonga lungdam ko nuam nya de ina de na te chiong ki pangte ka ngai ngai changa o à. sau pian khale ka khol tam mo china ayanga à, thu ong gen genu changa ken lungdam ko ka ko ding ben ong suak xem sem zo em o ina topa tunga lùng niat ing in in topa na hi chang no na omaka ina adiak dia kin chileng i ko kanule ka pate pen kolgama ommo ama to tokyo om khom lo hina pin topa na mi no ya ông koi ngei lo ama asang pe na ong koi ina mi to liang ko ki kim denina ong koi denina to khi chang na haksat na gim na te ka thwa ko chang ma te kanu ka patin muna to pa ang dingina ko adi no hoy ko adi pa hoy o hitin to to pa to lu dam ko no mi haksana anei lo khem haksana anei lo khem pe khot la mo chile ko ma rong lam lo ding hiu te mi ki mina haksana khatek ne hi a hi zungina to pa to pa i o to pa sam hileng ama i o pen khumina aman ông dong đến hi chị ông kiến nuông in tòa tổ ba tung ngạ lung trăm câu nuông in lá khát sắc mai na lá sơn thô môn khát ông sim nuông in lá tê xóm thum lê lia hụ na anh yên đi nghìn thum an tê ki aki câu chiang in tổ ba in za à, a ahak sa tê ahak sa na khem pe panun amau tê ahon kya hi lung sim kitam zan tê kia ngạ tổ ba hong ma lung sim zan gop te awan hi thuman mi thuak na atam ma ma hangin to te khem pe panin to pa in ama ahon hi ama in thuman mi á pa ke ma agu khat zum lâu sak lo hi lâu lo hi siana in mi lâu thà ki lo te thadinga thuman amuda mi tế gìm ki pe ding hi to pa in amana sem te hon kya a ama abel mi khat bek kim ki pelo di hi chi hi amen gim na na thok ko chak to pa sam tang un to pa nong don di hi chi ong gen nam in na o chi to to pa min phana thai ong nei nom ning Thank you. tươi chúng ta ta khi nắm vít cùng sao kim le pam hong đại cha na o ne mi lam phi kwa hong vak sakhi ka te lo chot na tampi boy na tampi ôm hà na o ne mi kalung sim hong ka mong sakhi ka khatui đang ta takin na min kong sa punta na one min chik tui bang ka tha hong dim sa man nghe lo nun hong pia ba i bang lo te i ba nung he pina mang như thấy một dia na ô giác nộp về sooner over. na ovamlian hi na otang nove kalunggu pe, na o okumin kalung simdam pe.